Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã đến với kênh youtube của công ty điện tử nghe nhìn Hải Tuân Thì à, thưa anh em, một dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp sửa đến Thì à, anh em đang đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp Để chơi trong dịp Tết Nguyên đán này phải không ạ? Thì à, về các dòng bộ môn như là sóc đĩa thì Tuân Macau có rất nhiều sản phẩm Bài lá Tuân Macau cũng có rất là nhiều sản phẩm Thì anh em cần mua bất kỳ dòng sản phẩm nào hay là cần tư vấn về các đồ sản phẩm cờ bạc bịp thì anh em có thể liên hệ trực tiếp vào hotline 084417 của Tân Macau nha anh em hôm nay trên cái video này mình sẽ giới thiệu cho anh em về một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp có thể nói là cao cấp nhất trên thị trường hiện nay để chơi các bộ môn à, bài lá như liêng, ba cây, bài cào, sâm, lốc, vỏ chắn, xì tất cả các bộ môn bài lá thì à, cái dòng sản phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em sẽ được mang tên là máy đánh bài thì cái dòng sản phẩm máy đánh bài này nó là một cái dòng sản phẩm mà cao cấp này hiện đại này nhìn rất là sang trọng à, mang tên là CVK dòng CVK thì à, anh em đã biết rồi đấy đánh nhanh chuẩn hiệu quả và chính xác thì à, cái dòng CVK 500 này là cái dòng phổ thông đã quá quen thuộc với anh em rồi đúng không ạ thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng cao cấp hơn anh em nhìn này mẫu mã này mẫu mã cao cấp này máy đánh bài iPhone 11 Pro Max mang tên CVK 680 thì à, đây là dòng sản phẩm A nhé dòng loại 1 680 loại A Đấy, anh em nhìn này rất đẹp Đấy. giới thiệu cho anh em rất đẹp luôn tỷ lệ 11 với con điện thoại iPhone Pro Max nhé mở lên cho anh em xem này Đấy. đánh rất là hiệu quả anh em có thể chơi bất kỳ cái bộ bài gì dòng bài gì với nó Đấy. từ chắn phỏng xâm lốc rồi à. <clears throat> nói chung là tất cả các bộ môn mình sẽ khởi động máy lên và chơi cho anh em trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái à, dòng à, các loại dòng bài thì à, bài anh em nhớ là khi chơi máy thì anh em phải đưa được một đưa được bài của mình vào bài mình cần đưa vào chính là bài mã vạch thì bài mã vạch <clears throat> có rất là nhiều mẫu mã nhá rồng vàng rồng đỏ rồi ca xanh bất kỳ cái dòng bài chợ nào ngoài thị trường bên Tuân Macau đều có cái dòng bài tương tự như thế đấy anh em chỉ cần uh, uh, ấn đăng ký kênh này khi mua máy mình sẽ tặng cho anh em một cây bài một hộp pin tai nghe một tai nghe và một pin dự phòng cho anh em đây một uh, bộ dụng cụ của nó đây đấy, rất đầy đủ tai nghe phụ kiện cho anh em rất đầy đủ luôn tai nghe rồi uh, sạc dự pin dự phòng đấy, cũng như là sạc cho anh em nói chung là một bộ phụ kiện đầy đủ luôn không thiếu một cái gì cho anh em cả <clears throat> tặng kèm theo một cây bài còn anh em mà có máy rồi cần mua bài lẻ thì cứ liên hệ với mình nhé mình có đầy, đầy đủ tất cả các dòng bài ok giờ mình sẽ chơi thử con này cho anh em xem nó báo rất là nhanh nhé báo 680 báo siêu nhanh siêu chuẩn anh em chỉ cần đăng nhập mã trò chơi Đấy. Lamborghini rất là đẳng cấp ba cây 3027 là <coughs> anh em nhìn này chế độ 3027 là liêng nhá còn 3 36 này ba cây 36 lá là <coughs> là ba cây mình anh em hay chơi đấy à, anh em nhìn này số người chơi anh em chọn bao nhiêu người cũng được anh em nhìn này bao nhiêu người cũng được Đấy. ngồi càng đông càng vui càng đông càng chuẩn xác đây mình đang 8 nhà chơi 9 nhà chơi cũng thế thôi ok một bộ bài mình sẽ để chế độ ra ngoài nhá còn à, khi anh em có tai nghe siêu nhỏ này anh em có tai nghe siêu nhỏ thì anh em sẽ chọn chế độ là tai nghe 688 này là anh em sẽ kết nối tai nghe chỉ có mình anh em nghe được thôi còn đây là mình để chế độ loa review cho tất cả các anh em xem đây là chế độ 68 ok mình sẽ bắt đầu trò chơi cho anh em xem này à, anh em theo dõi cuối video để biết được cách chơi chắn chơi xì nhé chơi xì nó chơi như thế nào đây là một bộ bài mã vạch này không khác gì một bộ bài bình thường đâu anh em anh em mình có thể bao cái mã vạch này cho anh em test kiểm tra thoải mái Đấy, anh em nhìn này, không khác gì những bộ bài bình thường chỉ khi đưa vào con máy này thì nó mới có thể à, chơi được nó mới phát hiện ra được anh em ấn bắt đầu trò chơi này anh em nhìn cho mình anh em thấy không cam rất là sắc nét Đấy. cam rất là nét luôn cam nét căng luôn để máy lên đây này ừ. liêng này Đó, anh em nhìn Rồi, ok bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử cho anh em nha <coughs> chín nhà chơi anh em để máy ra bình thường như thế này cho anh em xem cái khoảng cách của nó đấy độ rộng này anh em chỉ cần được camera quét được bắt đầu lại này đây là đang chế độ chơi thử nhé khi nào anh em mua thì anh em sẽ à, mình sẽ cài cho chơi cho anh em rất là xa luôn hết màn hình video của anh em được khoảng 40 đến 50 phân đổ lên đấy thoải mái 1 2 3 4 5 6 7 8 đảo đúng 8 lá nhé đây là chế độ báo lá bỏ bài 9 nhà 1 này 2 3 4 5 6 7 này 8 9 đó 9 nhà đánh bao nhiêu nhà cũng được càng đông càng vui anh em ạ và anh em 8 điểm Đó, anh em hoàn toàn có thể quan sát được bài nhà mình 8 điểm nhưng vẫn là to nhất đây này từng nhà 5 điểm này một tịt này bao nhiêu 5 điểm này một tịt đúng không anh em đây không điểm một tịt 4 điểm Đấy, bao nhiêu nhà báo cũng được rất là chuẩn xác anh em muốn tăng giảm người chơi trong cuộc chơi thì anh em chú ý cho mình nhé nút tăng giảm âm lượng tăng người chơi thì ấn tăng âm lượng giảm người chơi thì ấn giảm âm lượng đây đó Đấy, bao nhiêu người chơi thì ấn bấy nhiêu người chơi bắt đầu lại này <clears throat> nói chung là con máy này anh em cứ phải lên đây tiếp cầm và cảm nhận chơi thử thì mới thấy sự hiệu quả của nó tuyệt vời như thế này Đấy. còn trên video này mình sẽ chỉ giới thiệu cho anh em biết về nó thôi còn muốn cảm nhận nó muốn chơi nó thì anh em hãy liên hệ với mình nha Đấy. bên mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em có thể lên bất kỳ cơ sở nào để test thử sản phẩm đấy báo rất nhanh đặt bài xuống báo luôn Đó. cầm bài trên tay máy báo báo siêu chuẩn siêu nét CVK 680 đấy. anh em có nhu cầu liên hệ luôn 0844 17 9 nha anh em đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em